giả chúng ta đang có mặt ở đây chúng ta sẽ có cơ hội được tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần quà đó chính là một chiếc Samsung Galaxy Gear S3 Frontier trị giá 7 triệu 990 ngàn đồng và khi mà 꼭 먹었어요. 맛있어요? 가오가 좀 어, 사줬어요. 어? 가가 망고스틴 사줬어요.